Ô, xin chào tất cả mọi người Rồi mọi người uh, nhìn thấy cái bụng của siro ngày hôm nay chưa siro uh, hôm nay là siro là bầu được à, bốn uh, mươi mấy ngày rồi lịch đẻ là 18 là siro sẽ đẻ khoảng 10 ngày nữa rồi uh, về à, nhiều người rất nhiều người là hỏi về cái chăm chó đẻ làm sao để cho nó nhàn à, đây, à, mọi người thấy không con chó nó đẻ mà con chó nó bầu lông lá nó bóng mướt à, và con chó nó rất là nhanh nhẹn đó thì à, cái à, chăm con chó bầu này thì nó không có cái vấn đề gì nó chỉ có như mình ấy mình chăm thì nó đơn giản lắm nó chỉ có thế này chibi là một này Ờ, canxi bổ sung từ bây giờ này còn lúc trước là không có bổ sung uh, bổ sung canxi là bổ sung từ trước khi phối còn cái uh, ờ, chibi thì bổ sung liên tục hàng ngày rồi nhưng canxi là bổ sung trước khi phối và từ bây giờ khoảng bầu bốn mấy ngày là bắt đầu bổ sung và cái uh, CMU này chuẩn bị sẵn sàng cái tăng sữa này rất nhiều người là nước đến chân mới nhảy là khi các con chó nó đẻ rồi thấy con chó nó không có sữa thì lúc đấy thì bắt đầu mới mới mới mới uh, đặt để mua cái tăng sữa simu này cái tăng sữa simu này nó rất là nhạy nhưng mà nếu mà mọi người mà không chủ động ấy thì mọi người sẽ phải chờ 1, 2, 3 ngày thậm chí là có thể 4 ngày mọi người mới nhận được khi mọi người đặt mua đó dù bây giờ là cái vận chuyển các thứ nó rất là nhanh nhưng mà nó cũng là tùy từng nơi thì nếu mà mọi người mà chăm chó đẻ thì mọi người nên lấy sẵn cái này vì kể cả là trong cái mình đã từng nói ở chia sẻ trong cái video là cái cái cái chống cái con chó viêm vú ấy thì kể cả là trong cái trường hợp con chó của mọi người nó có nhiều sữa thì mọi người vẫn nên dùng cái semiu này để nó tăng cái chất lượng sữa tăng cái chất lượng sữa thì uh, tức là cái số lượng sữa nó tăng cả số lượng và cả chất lượng thế tăng cái chất lượng sữa thì cái con chó con nó cũng sẽ tốt hơn và cái quan trọng hơn nữa là nó giảm cái nguy cơ con chó mẹ mà nó quá nhiều sữa ấy, thì con chó con những ngày đầu nó bú nó có thể thừa thì nó lại có nguy cơ bị viêm vú có nguy cơ sữa nó bị thiêu thì mọi người dùng cái này nó giảm bớt đi đó cái lọ Semil nó rẻ lắm nó 300 nghìn mà nếu mà con chó to như này thì một lần đẻ nó mới dùng hết một lọ này còn nếu mà các cái giống chó nhỏ thì mình nói là một lọ này nó dùng mấy lần đẻ à? nó không bao tiền cả và nên chủ động trước nên chủ động từ sớm còn bình thường là cứ canxi với chibi này 100 nhàn đó mọi người cứ ờ, còn người ta quảng cáo cái sản phẩm gì hay ho hay như thế nào thì mình không biết nhưng mọi người cứ nhìn ở các con chó thực tế nuôi này đây là mình nuôi chó là gần đây uh, là mình nuôi là 100% là hạt hạt loại rẻ hạt bao màu xanh là hạt loại rẻ nhé à, kết hợp với lại à, bổ sung chibi hàng ngày đó nhìn con chó nhìn trong mướt này mà mà quan trọng nhất đây là con chó nó rất là nhanh nhanh nhẹn nhanh nhẹn hay không thì nhìn cái thái độ của con chó là đã thấy rồi chứ không cần nhìn nó vận động tất nhiên khi nó vận động nó nó sẽ rất là nhanh nhưng mà chỉ cần nhìn cái thái độ của con chó nó nhanh hay không nhìn thái độ nó biết ừ. nhanh nhẹn khỏe khoắn cho con đến lúc mà nó đẻ ra nó cũng nhàn cho con cho ăn cái uh, ờ, chibi này là cho con đẻ ra nó khỏe này cho con đẻ ra dù nó có đẻ thiếu ngày cho con nó rất là khỏe đó còn cái canxi thì là nó giúp cái con chó con là cái xương uh, ờ, khung xương của nó nó cứng cáp và giúp cái con chó mẹ nó không bị thiếu canxi vì cái quá trình uh, nuôi thai là con chó mẹ nó cần canxi nhiều nhất là cái quá trình cuối uh, cho con cái thai cho con nó lớn nhanh siro nhẹ và cái quá trình mà uh, cái con chó con nó bú ti là nó rút rất nhiều sữa của con mẹ đó đây là cái chuồng chó đẻ đằng sau này là lần trước xong là gấp gọn nó vào đây này lại sắp được uh, lắp rồi sắp được lắp rồi như thế này là lịch là 10 ngày nữa đẻ thì uh, khoảng tầm uh, 4 5 ngày nữa chờ nó qua cái đợt uh, đợt đợt mưa phùn này thì sẽ lắp Ừ, mọi người thấy siro ngoan không à, siro đợt này thì cho ờ, ghép với lại con ờ, đây là hậu duệ của con ờ, đực uh, con đực nhập con Zano con đực mới mọi người nhìn cái bụng này hôm nay là 18 là hôm nay là mùng mấy hôm nay mùng 7 coi như còn 10 ngày nữa đẻ đi 50 ngày bốn mấy ngày 49 ngày coi như 50 ngày đi thì mọi người áng chừng cái bụng này được bao nhiêu con chắc là sẽ nhiều con lắm vì bụng to mình thì ờ, hy vọng là nó sẽ đẻ không nhiều quá mà do con nó to hy vọng là nó sẽ đẻ khoảng 8 con là đẹp 8 con hoặc 9 con thì con mẹ chăm nó nhàn nó vừa đủ vừa đẹp chăm nó nhàn thôi nó ờ, rơi xuống khe đấy thì thôi chờ một tí anh lấy thêm cho cái nữa nhá cái bánh quy là cái mà à, thỉnh thoảng cho nó ăn cho nó vui miệng thôi gọi là ăn vặt không nên ăn nhiều ăn nhiều nó tiêu không hết được đó vì nó là ở cái diện gọi là theo cái kiểu là bột mì chờ anh một tí nhá ok thì đầu năm là có cái đàn à, cún con của con uh, à, Hanna là đã lên video rồi đó mọi người à, thích uh, cho con ở mức tốt thì có thể chọn là cái đàn đó uh, 6 con là bốn con đực và hai con cái còn cũng mọi người cũng có thể chờ cái đàn này của siro nó cũng sẽ là đàn ở cái mức tốt hai cái đàn của nó nó đều ở mức tốt thôi siro thì thì uh, nó sẽ có nhiều video hơn còn cái đàn Hana thì sẽ mỗi một tuần sẽ có một cái video để mọi người tiện mọi người theo dõi đó đây là cái bụng này nhìn này thì áng chừng nó không thấy nó to lắm cũng to rồi 50 ngày ờ, bụng này 50 ngày là to lắm rồi đấy chứ nếu mà một cái con ờ, một con mà đến lúc nó gần đẻ bụng như này cũng đã là là to rồi nhưng đây là mới 50 ngày bụng to không biết là siro đợt này bầu bao nhiêu con mà sao bụng siro to thế bụng này là to quá cỡ luôn ừ, Đó, mọi người ngắm siro một tí ừ. siro sinh gái gái rượu đấy gáy rượu này là gáy rượu là à, ờ, gáy rượu nhưng mà là gáy rượu theo kiểu gáy út rồi két ngồi yên đấy con con gái của siro đang phải cho vào một chỗ để nó không ra đây để ờ, ngắm siro đã cái đã rồi thế cho con két ra một tí nha tôi trông cái bánh ấy nhá để anh cho con két nó ăn không cho nó ra nó ra Ờ, rồi uh, lại rối loạn ok siro rất ngoan cái bánh vẫn còn nguyên ý này. siro thì uh, đẻ thì trăm con thì rất là nhàn vì cái uh, hệ thống ti của siro là rất đẹp ti nhỏ cho con sẽ dễ ti ý. Đấy, quay cho mọi người một chút để mà mọi người ai mà thích uh, ai mà thích chờ cho con ờ, của cái đợt ờ, đầu năm này thì ngoài cái đàn của con ờ, Hana với con Nano là một cái đàn cho con ở mức tốt rất là đẹp đấy thì có thể chờ cái đàn của Siro này là đàn với lại uh, coi như đàn của Siro này là đàn đầu tiên uh, của con uh, đực mới nhập ừ. Ok miếng cuối cùng đó và tiện thì mọi người uh, ai mà mà nuôi cho bầu ấy thì lưu ý cái này nhá mọi người nuôi cho bầu thì mọi người bổ sung cái chibi này là cũng nhiều rồi nhưng rất nhiều người thì bổ sung cái chibi này mọi người sợ là cái con chó cái thai nó bầu nó to quá không phải vấn đề nha mọi người nhá cái chibi này cái thai cái với cái kinh nghiệm mà nuôi chó sinh sản của mình không biết bao nhiêu đàn ấy thì thai to thai nhỏ nó không ảnh hưởng đến cái việc con chó đẻ khó hay đẻ dễ mà cái thai khỏe thai yếu nó mới ảnh hưởng tức là nếu mà cái thai nó yếu thì nó sẽ khó đẻ còn thai nó khỏe thì nó dễ đẻ dù là con to hay con nhỏ đó và cái canxi này trong cái quá trình uh, uh, mang bầu cuối và cái quá trình nuôi con uh, là bổ sung này cho con nó sẽ khỏe nhanh cái semiu kia thì là dù chó mẹ ít sữa hay nhiều sữa nó là cái tăng sữa nhưng mà nó tăng cả số lượng và chất lượng và cái quan trọng nữa là nó uh, giúp uh, giảm thiểu cái nguy cơ con chó nó bị hỏng sữa con chó nó bị uh, viêm vú bị hỏng sữa thì cái CMU là mọi người nên chủ động Ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé